Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là nhận định về trận bóng đá giữa U22 Indonesia và U22 Philippines diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 4 trong khuôn khổ SEA Games 32 môn bóng đá nam. U22 Indonesia được đánh giá cao hơn ở cuộc đối đầu với U22 Philippines trong trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 2023 diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 4. Đây cũng là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc huy chương vàng ở kỳ SEA Games lần này. Về phong độ gần đây của hai đội, bóng đá Philippines không hề có tiếng tăm ở đấu trường Đông Nam Á cho đến khi mà họ thực hiện chính sách nhập tịch hoặc là kêu gọi các cầu thủ gốc Philippines về đầu quân. Sau thành công của đội tuyển quốc gia, U22 Philippines cũng đang tiếp tục kế hoạch này. Bằng chứng là họ đã gọi Santiago Rublico về thi đấu ở SEA Games 2023. Tuy nhiên thì cầu thủ này chưa tạo được tiếng vang lớn trong màu áo của U19 Atlético Madrid nếu xuất sắc thật thì một cánh én mới 18 tuổi cũng khó có thể đem đến mùa xuân cho U22 Philippines tại sân chơi Campuchia sắp tới. Lực lượng không có được đánh giá cao. U22 Philippines cũng không có quá trình chuẩn bị chú đáo. U22 Philippines không có được sự tự tin như là đối thủ Indonesia của họ. Vì thiếu tài năng cho nên U22 Philippines phải gom quân từ khắp mọi nơi. Ở băng ghế chỉ đạo thì huấn luyện viên Rogier cũng mới nhận được việc có vài tuần, cho nên chưa thể truyền tải được bất cứ điều gì đến các học trò của mình. Huấn luyện viên người Anh này đã từng là đội trưởng của đội tuyển Philippines ở các kỳ AFF Cup 2010, 2012 và 2014. Chuẩn bị cho SEA Games 2023, U22 Philippines mới hội quân vào ngày 16 tháng 4. Với quãng thời gian ngắn ngủi đó thì rất khó để cho huấn luyện viên Rob Gear lắp ghép được đội hình. Trong thống kê năm trận vừa qua cho thấy rằng U22 Philippines chỉ có một lần ca khúc khải hoàn trước các đội bóng yếu hơn là U22 Brunei, còn lại là hòa 2 và thua 2. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt là U22 Indonesia, U22 Philippines khó tránh khỏi được thất bại cách biệt. Khác với U22 Philippines, U22 Indonesia đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng trong thời gian qua. Nhưng cũng giống như là tại AFF Cup, bóng đá Indonesia tỏ ra là khá vô duyên tại đấu trường SEA Games – Họ đã từng 6 lần vào đến chung kết nhưng lại chỉ thu về vẹn vẹn có hai tấm huy chương vàng. Trong lần gần nhất đi đến trận đấu cuối cùng, đội bóng sư vạn đảo đã để thua Việt Nam với tỷ số là 0-3 ở tại SEA Games 30. U22 Indonesia có sự chuẩn bị rất là kỹ càng thời gian vừa qua. Trong giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị này, họ có hai đợt hội quân, trong đó đợt cuối cùng vào đầu tháng 4 này. Huấn luyện viên Indra Jafri không chỉ trang bị cho các học trò về vấn đề chuyên môn mà còn thực hiện các bài kiểm tra về tâm lý. Từ đó, ông có thể nắm bắt được khả năng ứng phó trước các khó khăn của các học trò nhằm trang bị tinh thần chiến đấu vững chắc nhất. Trong quá trình chuẩn bị, U22 đã đá hai trận giao hữu với U22 Lebanon với kết quả là một trận thắng với tỷ số là 1-0 và một trận thua với tỷ số là 1-2. Đây được coi là những cỡ rượt rất là bổ ích cho đoàn quân của huấn luyện viên Indra Jafri bởi vì đối thủ có trình độ cao hơn hẳn so với đội bóng xứ vạn đảo. Mục tiêu của U22 Indonesia tại SEA Games 2023 lần này đó là giải khát cơn huy chương vàng sau 32 năm chờ đợi. Rõ ràng, khát vọng đó được đặt trên năng lực của một tập thể có chuyên môn, được chuẩn bị kỹ càng. Thầy cho ông Jeffrey sẽ có cơ hội chứng tỏ được những phẩm chất đó với một chiến thắng trước U22 Philippines trong trận mở màn của bảng A cũng như là khai màn môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Những thông tin về lực lượng U22 Indonesia vắng gót do câu lạc bộ Cheltenham Town của Anh không nhà quân. Bên cạnh đó thì U22 Indonesia cũng không có sự góp mặt của tiền đạo Ronaldo do bị chấn thương. U22 Philippines triệu tập Santiago Ruplico của Atletico Madrid. Nhận định về kèo châu Á giữa U22 Indonesia và U22 Philippines. Trận đấu khai màn môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và Philippines diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày 29 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn và kịch tính trong khuôn khổ giải đấu SEA Games 32 được tổ chức tại nước chủ nhà Campuchia trong mùa hè này. Về phía đội tuyển U22 Indonesia, đội bóng này sở hữu nhiều tài năng trẻ ưu tú như là Osvaldo Hay, Eggy Molana, Witan Suleiman cùng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jafri. Tuy nhiên thì trong những trận đấu gần đây, U22 Indonesia chưa thể hiện được sự ổn định về phong độ khi đã thường xuyên gặp phải những thất bại trước các đối thủ máu mặt trong khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, phong độ của họ ở giải chính thức gần nhất đó là U22 AFF vào năm 2019 thì U22 Indonesia lại đang bất bại với 3 chiến thắng và trận hòa. Điển hình đó là những chiến thắng ấn tượng trước U22 Việt Nam hay là U22 Thái Lan. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển U22 Philippines cũng là một đội bóng rất đáng gờm ở giải đấu năm nay với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ như là Justin Baas, Mariano, Jeremia, Bolongan và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Goran Milosevic. Với sự trưởng thành và phát triển khá nhanh của bóng đá nước này, U22 Philippines được dự đoán là sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Indonesia trong trận đấu khai mạc sắp tới. Tuy nhiên, dựa trên những thống kê và phân tích thì U22 Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với U22 Philippines, vẫn còn non trẻ. Với những lợi thế kể trên thì U22 Indonesia hứa hẹn sẽ có thể giành chiến thắng trận này. Vì vậy mà mức kèo châu Á mà các nhà cái đưa ra cho trận đấu tới là 1,5 trái cho U22 Indonesia đã phản ánh cực kỳ chính xác thực lực và trình độ của hai đội hiện tại. Cho nên lựa chọn kèo trên U22 Indonesia với tỷ lệ là 1.5 ở trận đấu mở màn này, theo các chuyên gia đó là hết sức uy tín khi hứa hẹn là một trận đấu ra quân ấn tượng của U22 Indonesia. Nên lựa chọn U22 Indonesia tỷ lệ là 1.5. Nhận định về kèo châu Âu Mặc dù hiện tại các nhà cái châu Âu vẫn chưa cập nhật tỷ lệ cụ thể về kèo châu Âu cho trận đấu này. Tuy nhiên có thể thấy được chắc chắn là U22 Indonesia sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều trong việc giành chiến thắng chung cuộc trước U22 Philippines. Điều này đã được thể hiện rõ qua mức kèo châu Á đã lên tới 1,5 trái cho Indonesia. Nền bóng đá của Philippines cho dù sao thì vẫn còn tương đối non trẻ và không thể so được với bóng đá Indonesia ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là về cấp độ các đội tuyển trẻ. Do đó mà lựa chọn kèo U22 Indonesia chiến thắng ở kèo châu Âu trận này là không cần phải suy nghĩ quá nhiều với điểm ăn tiền cửa U23 Indonesia hứa hẹn cũng rất là khiêm tốn. Trong khi đó thì mức kèo 1 x 2 ở hiệp 1 cũng được dự đoán là nghiêng hẳn về phía đội tuyển U22 Indonesia khi mà kèo chấp châu Á trong hiệp 1 trận đấu này cũng là ở mức 0,75 bàn cho đội bóng U22 Indonesia. Thực sự thì U22 Philippines rất khó có thể làm nên điều gì bất ngờ trước U22 Indonesia ở trận này. Đây là bảng đấu khá dễ thở cho U22 Indonesia khi không có sự góp mặt của hai ông lớn ở bóng đá Đông Nam Á, đó là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Dù vậy, không phải vì thế mà U22 Indonesia có thể chủ quan. Họ cần có chiến thắng tương bừng ở ngày ra quân để đảm bảo chắc suất ngôi đầu bảng A sau khi kết thúc vòng bảng.